em nhấn vào sao chép địa chỉ để anh sao chép địa chỉ ví TX này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Onet vân vân và mười hai kế tiếp chuyển tiền địa chỉ cái này để cái này nạp tiền nhá và anh em cũng lưu ý nhá là min nạp chép này là 5 TX ha ví dụ như đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình nhá thì đầu tiên nhất cùng địa chỉ anh em sẽ hành dán địa chỉ ví TX vừa nãy chép kia về đây ha sau đó em sẽ nhập số lượng TX anh em muốn nạp này dù đây mình nạp 100 TX chẳng hạn nhá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 thì sau nạp tiền xong rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nhá anh em nhấn mục thương mại tức là trading đấy thì em quan sát này ở đây có 6 phần trăm 6 phần trăm nghĩa là sợ là anh em sẽ nhận được 6 phần trăm trên tổng số TEDx anh em đầu tư anh em nạp vào nhá và cứ sau 24 giờ này, tức là một ngày ấy, anh em sẽ rút tiền được một lần nha và chỉ thêm với anh em ấy là 6% này là mức lợi nhuận trung bình thôi còn à, anh em đầu tư bao nhiêu thì sẽ có mức lợi nhuận khác nhau ha tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đầu tư này tức là investment đấy thì chúng quan sát ở đây sẽ có 2, 4, 5, 6, 6 gói đầu tư nha và mỗi gói thì chúng ta sẽ có mức lãi suất cũng như là thời hạn chu kỳ khác nhau Dù như gói đầu tiên thì em sẽ có lãi suất là 12% và chu kỳ đầu tư của chúng ta là một ngày nha anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn vào này đó thì lúc này sẽ một giao diện như này kế tiếp thì em sẽ nhập vào cổng đăng nhập cũng như là số tiền số tiền TRX anh em đầu tư cuối cùng nhấn vào tham gia đầu tư để tiến hành đầu tư nha. ngoài ra thì uh, gửi tiền chính là tiền này danh sách đầu tư là các gói mà anh em đã mua đã đầu tư nha.